Vâng, xin chào toàn thể tất cả anh em đã quay trở lại kênh soi cầu văn minh, kênh dự đoán kết quả số số một ngày. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2018 và bây giờ là 7 giờ 30 phút. Mình trở lại đây để phân tích cầu kèo cho ngày mai và so sánh kết quả mở thưởng cho ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho mình gửi lời chúc sức khỏe và lời chào tới tất cả các anh em. Mọi người xem kênh hãy ấn cho mình một nút một nút like và một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh và cho mình những lời bình luận ở phía bên dưới này để mình đưa ra cho anh à, để mình với anh cùng anh em đưa ra cho à, anh em những con số chuẩn nhất à, và à, sau những ngày tôi à, bận tôi không có làm việc được không làm kênh được nhưng mà hôm nay tôi trở lại tôi làm kênh nhưng mà tôi đã cho anh em một tin vui là tôi để phí sau là lượt xem hôm nay của tôi lên cũng khá rất là nhiều à, lượt xem khá rất nhiều mà anh em vào ờ, lấy số phí sau cũng ờ, ở trong Zalo cũng rất là nhiều rồi và ờ, tôi cũng xin nhắc anh em là anh em vào coi thì anh em nhớ like cho dùng cho tôi một nút nhấn một nút like nút chia sẻ và nút một nút đăng ký kênh những nút này là hoàn toàn miễn phí nha anh em rồi để cho mình kênh mình được phát triển hơn để mình có động lực để đưa ra số chuẩn nhất cho anh em rồi và sau đây mình à, xin à, điểm loại kết quả số số của ngày hôm nay mùng 1 tháng à, 11 năm 2018 của chúng ta có dạng như thế nào nhé. Giải đặc biệt của chúng ta hôm nay có dạng là 4 8 9 càng 4 chạm 8 chạm 9 tổng 7 nha anh em. À, về đầu uh, của chúng ta hôm nay là không có đầu nào bị câm hết. À, về lô hai nháy của chúng ta hôm nay uh, đầu một của chúng ta có uh, con 10 lô hai nháy à, đầu 3 của chúng ta có hai lô 37 ra rất là rực rỡ nha anh em à, về phần lô kép thì của chúng ta hôm nay có đầu không của chúng ta có có không không là lô kép à, con 55 là lô kép con à, 99 là lô kép Rồi và ngày hôm qua mình đã chốt cho anh em con gì anh em cùng coi lại nha à, Ngày hôm qua tôi chốt cho anh em là Về phần bạch thủ lô là con 90 lót con 85 Về phần song thủ lô tôi chốt, chốt cho anh em là con 2772 Nhưng mà hôm nay rất là tiếc một lần nữa tôi cũng xin lỗi anh em là đây là những con số tham khảo ở trên Mà hôm nay à, nó đã trắng bảng bạch thủ lô và song thủ lô đã trắng bảng nhưng mà về lô nuôi 79 anh em cùng coi lại kết quả bảng số số hôm nay nha lô nuôi 79 này đây đây 79 của chúng ta lô nuôi của chúng ta là hôm nay ra đây nha anh em một lần nữa tôi cũng xin chúc mừng anh em đã ra được con à, lô nuôi 79 này rất là rực rỡ nè rồi và ở trong Zalo ngày hôm qua bên mình đã chốt cho anh em à, số kín thì cũng à, ăn được khá nhiều và một lần nữa tôi cũng xin chúc mừng tất cả anh em đã à, theo dõi kênh và cũng trên Zalo Và cũng không để anh em đợi chờ lâu Bây giờ tôi sẽ đi thoáng qua tần suất lô tô để tôi à, đưa ra những con số tham khảo cho ngày mai Những con số tham khảo cho ngày mai tôi sẽ à, là những con con 21 con 32 con 57 và con 75 75 này rất là rực rỡ nha anh em cầu nó chạy rất là đều và con uh, à, 85 này và sau đây tôi sẽ xin uh, đi qua soi cầu cho uh, bạch thủ lô về bạch thủ lô thì uh, cầu sẽ chạy từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 uh, về G 5.6 của chúng ta con 8 và G4.4 của chúng ta con 3 cầu tiếp tục chạy như thế nó sẽ nổ ra vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 của chúng tôi là có hai lô 83 đây rất là rực rỡ cầu tiếp tục chạy như thế vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 VG, VG 5.6 của chúng ta có con 2 và G 4.4 của chúng ta có con 3 Cầu tiếp tục chạy như thế nó sẽ nổ ra vào ngày 31 tháng 10 của chúng ta có hai lô 23 này đây Cầu chạy ra là rất là đẹp ra toàn lô hai nháy không Cầu tiếp tục chạy như thế từ ngày 31 tháng 10 năm 2018 à, G 5.6 của chúng ta con 5 và G 4 à, 4 của chúng ta con 6 cầu tiếp tục chạy như thế nó nổ ra vào ngày hôm nay đây là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2018 của chúng ta là có con 56 này đây Rồi, cầu ngày hôm nay nó sẽ chạy từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2018 của chúng ta G5.6 6 của chúng ta con 2 và G4.4 của chúng ta có con 1. Và sau đây tôi xin chốt về phần bật thủ lô cho ngày mai là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018 là con 21 này. Đây là con bật thủ lô. Bật thủ lô tôi sẽ chốt cho anh em là con 21. Tôi sẽ lót cái con này à, cho con 32. Rồi và sau đây tôi sẽ đi ờ, xin đi qua phần sông Thủ Lô. À, về phần sông Thủ Lô thì cầu sẽ sẽ chạy từ cũng chạy từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 đây. À, về G 3.4 của chúng ta con 3 và G 6.2 của chúng ta con 4. Cầu tiếp tục chạy như thế nó sẽ nổ ra vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 của chúng ta có hai lô 34 rồi, rất là đẹp. Toàn lô hai nháy không nha anh em. Cầu nổ rất rực rỡ à, rồi cầu sẽ chạy từ ngày 30 tháng 10 năm 2018 của chúng ta đây ba mươi tháng 10 năm 2018 của chúng ta đây à, về G g 6 hai của chúng ta có con 3 và G 3 năm của chúng ta có con 4 cầu tiếp tục chạy như thế nó sẽ nổ ra ngày 31 tháng 10 năm 2018 của chúng ta đây có con 34 cầu tiếp tục chạy như thế vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 à, về G 6.2 của chúng ta con 4 và G 3.5 của chúng ta con 9 cầu tiếp tục chạy như thế và nó sẽ nổ ra vào ngày mùng 1 tháng 11 là ngày hôm nay đây có con 49 này ra này Rồi, à, cầu à, ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2018 à, VG 7 G3.5 của chúng ta có 7 và G6.2 của chúng ta có 5 và tôi sẽ xin chốt về phần song thủ lô cho ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018 của chúng ta là con 75 hoặc con 57 này anh em. Và phần đây là phần song thủ lô cho ngày mai nhé anh em. Rồi, vâng, xong thủ lô cho ngày mai là con 75 hoặc con 57 nha anh em. Rồi. Lô nuôi à, thì à, tôi nuôi hai ngày nhưng mà hôm nay nó ra rồi tôi sẽ xin à, xóa đi, tôi sẽ nuôi lại một cái con khác. Hôm nay tôi xin nuôi là con 85. Rồi, và đây tôi đã chốt cho tất cả anh em là tất cả cho anh em về bạch thủ lô và xong thủ lô cho ngày mai rồi. Rồi mình đã nói với tất cả anh em là đây là những con số tham khảo thôi Những anh em nào trùng kèo, trùng máu thì mình chơi Mình không khuyến khích anh em vào lấy đây lấy số mà chơi à, ờ, Rồi anh em nào vào đây lấy muốn lấy số kín thì vào kênh à, soi cầu văn minh à, Số điện thoại là kênh và trên Zalo 0924 77839 Một lần nữa mình cũng xin nhắc lại là anh em đang loạn số xa bờ thì à, à vào kênh soi cầu văn minh à, 0924 77 839 à, và đây là cũng là mình à, sau những ngày mình à, bị bệnh thì mình à, trở lại đây thì mình cũng để cho anh em là lấy phí sau chứ mình không lấy phí trước của anh em nữa nha anh em rồi và cuối video rồi tôi xin chúc cho anh em có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân rồi xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào tối ngày mai xin chào